Xin chào mọi người Sáng giờ mình cũng đang à, đã làm việc Bây giờ mình sẽ đi à, tìm nấm mối Mọi người biết nấm mối không? Nấm mối là một loài nấm rất là bổ dưỡng Cực kỳ bổ dưỡng luôn Và giá thành của nó cũng khá là đắt Thì à, tầm 1 triệu một ký Ký tươi mọi người Bây giờ mình sẽ đi tìm nấm mối Và mùa mưa thì nấm mối sẽ xuất hiện Rất là nhiều lúc trước thì cách đây khoảng 10 năm nấm mối là nó mọc dày luôn mình chỉ lấy cái cái cái cái cuốc của mình mình cuốc mà mình dùa và bao thôi bây giờ là do khí hậu thay đổi và và cái uh, kết cấu đất nó thay đổi cho nên là năm mối nó ít đi bây giờ mình sẽ đi tìm năm mối à, không biết là có hay không nhưng mình sẽ đi tìm nha mọi người nha bây giờ mọi người theo chân mình nhé thường nấm mối này sẽ mọc ở ờ, trong ờ, chắc cái cái cây ờ, dưới tán cây này ờ. dưới dưới tán cà phê chứ nó không mọc ngoài nắng đi tìm nấm mối là một cái thú vui khi tìm được nấm thì rất là vui mọi người tìm nấm mối về ờ, mình để mình xào với rau hoặc là nấu canh rất là ngọt hoặc là chúng ta có thể là gì à, nướng à, với lá lốt cuộn lá lốt nướng rất là ngọt bởi vậy năm mối cái dinh dưỡng cao cho nên rất là đắt có bài hát là đi tìm năm mối tháng ba tây nguyên á bây giờ là tháng tháng 9 rồi không biết nó mối thì không biết có hay không đây nấm mối thì cả nhà ơi sao nhỏ xíu thế này à đây không phải nấm mối cả nhà đây là nấm gạo nó nhỏ tí thế này gọi nấm gạo nấm gạo này ăn vẫn ngon chừng rất là dài nấm gạo nó gạo này mọc khi mà mùa mưa kéo dài thì nó nấm gạo này sẽ mọc và nó mọc rất cạn nấm mối thì nó hơi sâu tí đây cái nấm gạo này cả nhà ừ. đây là nấm búp này nấm đèn tàn rồi nấm gạo ăn vẫn được nha mà đây ít quá thì mình không không không nhổ mình sẽ đi tìm nấm mối thôi đây này đây nấm gạo này nhà thấy không dễ thương chưa dễ tí à nhiều khi đi tìm nấm mối cả ngày không được tay nấm nào nhưng mà thú vui thì mình vẫn đi đã rất lâu rồi khoảng 12 năm rồi mình chưa mình mình mình à, chưa làm cà phê lại khi thời còn nhỏ thì à, thời đi học thì phụ ba mẹ làm cà phê bây giờ thì à, ra, ra đi làm rồi lập gia đình rồi đó, mà hôm nay mới về làm cà phê vì vì nghỉ dịch covid thì mình mới có cơ hội đi tìm năm mối đây biết tình hình này hơi không khả quan rồi cả nhà ơi không khả quan cho mấy đây là cây sầu riêng con mình sẽ trồng sầu riêng sen với lại cà phê và tiêu gọi là sen canh đó cả nhà còn sen canh thì nó hiệu quả hơn không mình sẽ thu được nhiều loại cây ờ, cây mục uh, diện tích đất đây là cái bơ bút đây nhưng mà đã hái, hái hết trái rồi đây bơ bút rụng đầy gốc này trong Sài Gòn ờ, bơ rất là đắt ba bốn chục ngàn ký nhưng bơ đây thì nó nó rụng đầy gốc hết rồi để ăn bơ thoải mái nhà mình thì có khoảng 50 cây bơ trong đó có bơ bút này bơ không ba tư bơ sáp bơ nước nước để, để đánh sinh tố nghi không có nấm rồi rồi coi cứ, cứ hy vọng đi hy vọng này thì sẽ có nấm thôi bơ này rất nhiều này bờ này rộng thì ờ, chuột sóc nó sẽ ăn nó rất là khoái bơ rồi bơ béo <laughs> không riêng con con người mình mà động vật nó thích rất thích trái cây mọi người thấy cái bơ không? bơ này bơ rất to này đang đứng dưới cái bơ luôn đơn nấm muối ơi nấm muối ơi đâu lòi ra đi đâu chui ra cho đây chiều chiều cha chọn một góc vườn người con trai phóng lao cả nhà ơi ô oh, vô tình nhặt được bí kíp đây là ổ ong ong rừng cả nhà ơi nó đang bu này chắc nó đang nghỉ chân vì đây số lượng cũng ờ, khoảng bốn năm năm con đang nghỉ chân chắc không có mật đâu ô oh, thật là tuyệt vời quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi mình thì không sát sinh nha để cho nó sẽ phát triển tự nhiên mình tiếp tục đi tìm nó trời ơi mọi người bơ này rộng này đây là bơ bút đây cực kỳ béo luôn thì ở nhà bơ nhiều lắm nhưng mình không không không không, không nhặt bữa nhà nhiều mọi người thấy ở đây mát không à, tiêu cà phê này à, cực kỳ mát luôn ra rẫy là mát hơn ở nhà luôn mùa mưa mùa mưa mát lắm đây là tiêu đây tiêu đang ra chuỗi tê đây đây phải lô nhà mình mà lô hàng xóm <laughs> lô mình thì à, ở đây khu vực này mình có 2 hecta nằm à, bên kia lô lại mình đi đó hàng xóm hàng xóm đây rất là nhiệt tình thân thiện nên mình cứ đi thoải mái không vấn đề gì hết mình đi tìm mình nắm mối mà chứ mình đâu có đi phá đâu à, lô này mới phát cỏ nha phát bằng máy cỏ rất nhiều ừ, giống như đang ờ, trong một khu rừng sinh thái mọi người biết đây hang hang gì không đây là hang con, con chuột này chuột chuột đồng này đó hang chuột đồng này đây nếu mà bậy bậy thì vẫn vẫn có có chuột chuột ở đây phá đây là hang dế này biết mọi người biết sao hàng dĩa hàng dĩa nó một hình tròn đó hình tròn <clears throat> còn cái đây là hang gì hang này là hang dẹp này là hang bào cạp cạp núi video clip sau mình sẽ đi đào một cạp núi cho mọi người xem một cạp rất to như con cua vậy mình hay khám phá những cái uh, sinh vật nhỏ dưới lòng đất giờ nhỏ ờ, tuổi thơ mình chỉ gắn liền với cây cà phê ra rẫy ra rừng thôi lên rừng rồi ra ruộng vậy thôi chứ không được như mấy bạn ở thành phố là mình ờ, có đầy đủ tiện nghi mọi thứ tuổi thơ của mình thì gắn liền với cây cà phê ra ra lô đi làm làm cà phê chắc không có nắm được cả nhà ơi ôi thật sự cũng hơi buồn nữa vì mình không có nắm cho mọi người xem vì ờ, chắc hôm nay ờ, khí hậu nó không được tốt không được thuận lợi vì nấm nó không có cà phê này, này không phun thuốc nha không phun thuốc xong cà phê sạch giờ là không có nấm cả nhà ơi tiếc là không có nấm cho mọi người xem không nấm nhưng mà ờ, mình cũng ờ, đã review cho mọi người thấy là cái rẫy của mình nó có những có những cây như thế nào à, cây gì đúng không tiêu nè cà phê nè bơ nè đó sầu riêng nè thì người nông dân đắk lắc thì sống nhờ cây cây cà phê là chính cây lâu năm và cây tiêu nó giá cả thì rất bất bên người dân nông dân bao giờ cũng là người thiệt thòi cả nha đó thì giá nó làm rất cực khổ nhưng mà một năm chỉ thu hoạch một lần và bán một lần thôi Vậy, tùy giá cả phụ thuộc vào thị trường người nông dân bây giờ cũng cực khổ hết không riêng người nông dân làm cà phê người nông dân à, làm lúa cũng vậy làm lúa cũng rất là khổ đó. cho nên là, là là cuộc sống ở đắk lắc nói chung là vẫn thoải mái hơn đi làm thuê làm thuê thì à, mình phải đi đúng giờ về đúng giờ rồi muốn nghỉ phải xin xếp còn làm gặp à, là à, đi làm công ty chứ làm công ty thì phải nghỉ đúng giờ rồi rồi về đúng giờ chứ không được ờ, đi trễ về, sớm rất là, là áp lực ờ, còn cà phê thì khi nào mình rảnh thì mình làm thôi ờ, mệt thì mình về mình nghỉ thôi nó tự do thoải mái <clears throat> mình hiện tại mình cũng đang đi đi làm công ty nhưng mà có thể là mình sẽ nghĩ về làm cà phê à, cho nên là nếu mà mọi người thích uh, <clears throat> mình về làm cà phê thì hãy ủng hộ cho mình à, xem cho mình thật nhiều video ủng hộ cho mình like cho mình thật nhiều để mà mình có động lực để ra nhiều video mới để mình có thể thay đổi cuộc sống vì mình muốn tự do chứ không muốn áp <coughs> mình không muốn đi làm thuê không muốn làm thuê cả nhà nếu mà ai cùng suy nghĩ với mình thì mình sẽ rất là hoan nghênh vì mình hãy à, tạo dựng cho mình một cuộc sống à, mới cuộc đời mới để mình tận hưởng những giá trị cuộc sống đó thì mình mong mong muốn là mọi người hãy à, cùng mình đồng hành cùng mình nha xin chào mọi người